cách là giảm dần cái hoạt động sinh học không biết tôi nói tiếng việt thì các vị có nghe hiểu không hiểu, hoạt hiểu. có nghĩa là cái thân của mình mình mà nó nó muốn sống thì nó phải có tim mạch máu huyết lưu xong chạy rần rần bao tử rồi gan thận làm những tùm lum thì đức đức phật cũng vậy cái cơ thể của ngài cũng phải làm việc rần rần rần rần như vậy nhưng mà bây giờ ngài niết bàn bằng cách là ngài nhập thiền giảm dần các hoạt động sinh học cho đến lúc mà coi như nó, nó lắng động toàn diện hoàn toàn triệt để rồi ngày mới ra đi đó là chuyện thứ nhất chuyện thứ hai đọc kỹ ngày kết thúc ở chỗ tứ thiền có đúng không đọc kỹ là trong chánh tạng dạ con Nghĩa thấy ở ngày... trong cái quyển mà của ngài Narada đó thì phải được hả con đâu đâu dẹp dẹp dẹp dẹp không có Narada gì đây hết ở đây phải đọc chánh tạng làm ơn người Phật tử Việt Nam sợ kinh tạng đến cái mức mà cứ đọc của thầy này thầy kia mà chánh tạng rồi không có đọc đọc dùm tôi cái trường bộ kinh bài dạ. đại bác niết bàn đại bác niết bàn nhớ nha dạ. trong narada naradit mập lắm tôi sợ nhất thì bữa nay dạ. là narada rồi ngày mai là mahasi gì thật cái thì không theo mà cứ theo tổ không tôi nhức đầu lắm mà dạ. tôi nói các vị học các vị tìm hiểu tham khảo với tôi các vị dễ giận lắm thì biết đó tôi nói mạnh lắm yeah. Dạ. thì mình tụi mình thờ Phật chứ mình không thờ tổ các vị tưởng tượng nếu mà Phật thì chỉ có một thôi mà đôi khi sư phụ thầy tổ thì rất là nhiều thì các vị thử tưởng tượng trong room này có 80 phật tử mà có 80 ông thầy thì có phải phật giáo nó loạn hay không làm ơn quay về một góc dùm tôi đó là tam yeah. Dạ. tạng có một thôi thì anh em mới một nhà được còn lần này cái người này Narada người Mahasi người Achancha ờ, tôi nghe nói Achancha nói vậy Achanep nói vậy Lady nói vậy Mahasi nói như vậy rầu lắm cái này chỉ có tam tạng mới chú giải thôi thì được ừ, thì trong đó nói rõ chư Phật cái niết bàn á, là khi ra khỏi cái tứ thiền thì cái ngày tịch tại sao vậy vì khi tâm trú vào tứ thiền hơi thở không còn nữa cho nên chư Phật ra đi á, rất là nhẹ bởi vì thì cái tâm mệnh chung vừa xuất hiện sự hiện ngay cái lúc mà bản thân ngài cũng không còn hơi thở không còn một cách tự nhiên chứ không phải là do cái phổi nó làm việc không nổi phải mà trước đó là cái cái cái, cái tâm tứ thiện xuất hiện là hơi thở biến mất nhớ cái tâm tứ thiện xuất hiện thì hơi thở biến mất cho nên nhưng ngay cái thời điểm đó thì đức phật ngày cái tâm bệnh chung xuất hiện vào ngày viên tịch luôn nhớ cái đó và ở đây không hề có chuyện ngày giữ trách nhiệm không phải mà lý do đầu tiên là bởi vì ngài phải dàn xếp cái cơ thể sinh học của ngài giảm dần mọi hoạt động cho đến mức triệt để và ngày mới ra đi đó là chuyện thứ nhất chuyện thứ hai những cái vị mà cỡ như là các đại đệ tử trở lên ví dụ như ngày An Nan ngày sáu lệ phất ngày Mười Liên trở lên ngày ca diếp rồi từ đó lên tới độc giác và toàn giác thì những vị này cái chuyện nhập thiền của các vị đó rất là dễ rất là dễ dễ dễ đến mức mà trong kinh xài cái chữ gọi là ít thí cái nghĩa là thần thông ít thí ở đây chữ thần thông là do mình dịch theo tàu thì chữ ít thí ở trong tiếng Pali nó có nghĩa là, là ý muốn có nghĩa là các ngài muốn an trú vào cái tầng thiền nào cũng lập tức vào đó ngay các ngài an trú vào tầng thiền nó dễ giống như mình mình muốn có phiền não là có liền vậy đó biết nói gì hiểu không? yeah, hiểu dạ hiểu tôi nói các vị đừng có giận nha bởi vì có nhiều đây là lớp giảng đại chúng chứ không phải lớp giảng intensive cho nên tôi phải nói tôi tôi giảng mà mà tôi giấu có nhiều chuyện tôi muốn nói mà tôi không dám nói vì nói là sợ họ không có hiểu tức là cái tốc độ tâm chúng sanh nó có nhiều trường hợp một là cái tốc độ từ phiền não này qua phiền não kia cái cái cái, cái tốc độ đó phạm phu mình là vô địch vô địch cái tốc độ 2 tức là từ tâm thiện về ờ, mà từ tâm bất thiện mà qua tâm thiện cái tốc độ 3 là từ tâm thiện dụng giới qua cái tâm thiện à, đáo đại tốc độ 4 là từ cái cái thiền này qua cái thiền kia đó thì bốn cái tốc độ này chỉ phạm phu mình mình chỉ có khả năng đi từ phiền não này qua phiền não nào rồi từ tham qua sân sân qua tham tham qua sân sân qua tham rồi mình đi rất là nhanh nhưng mà cái khả năng mà từ bất thiện mà diễn qua thiện là khả năng này có thể nói là mình rất yếu nhưng mà làm được mà rất yếu trong khi đó cái khả năng mà từ thiền này qua thiền kia hoặc là từ tâm hiệp thế qua tâm siêu thế thì khả năng này là coi như mình không có không? thì đối với chư Phật các ngài có được khả năng từ thiền này qua thiền kia rất nhanh từ tâm siêu thế qua từ tâm hiệp thế qua tâm siêu thế rất nhanh và ngược lại từ tâm siêu thế chuyển trở lại tâm hiệp thế rất nhanh Đấy cho nên cái chuyện mà đó là ngày nhập thiền mình thấy nó mệt mình nghe nó cái chuyện nhập mình thấy chỉ nhập mình thấy mệt rồi nhưng mà ở ngày thì cái gì nó rất là rất, rất là đơn giản là chỉ muốn thôi ta sẽ như vậy ta sẽ làm như vậy là lập tức cái tâm tự nó diễn biến rất là nhanh và ở đây à, cho nên cái lý do thứ nhất là ngày dàn xếp cái hoạt động của tấm thân sinh học cho nó giảm dần giảm đến mức triệt để là ngày mới tịch thứ hai là cái chuyện các ngày nhập thiền rất là dễ thứ ba tất cả chư Phật từ cái đời sống cho đến nội tâm suốt cuộc đời nha suốt cuộc đời từ đời sống cho đến nội tâm suốt cuộc đời không có lệ thuộc vào cái biên giới nào hết cho nên khi mà đảng sanh đó là chư Phật đảng sanh ở biên giới anh biết ở trong rung còn nhớ không biên giới giữa quê nội và quê ngoại đó, hai hai cái đất nước dạ. và ngài cũng không sanh ra trong cái mái nhà những sự kiện trọng đại trong đời Đức Phật không có diễn ra trong cái mái che ví dụ như đảng sanh cũng không phải ngoài trời trống thành đạo cũng phải ngoài trời trống chuyển dạ. pháp lưng cũng phải ở ngoài trời trống và niết bàn cũng phải ở ngoài trời trống bởi vì cái, cái mức độ mà vĩ đại các ngài không có mái che nào chịu nổi những cái sự kiện đó những sự kiện đó phải diễn ra ngoài trời trống kể cả khi mà ngài thuyết đạt a di đàm tự đi cõi trời ngày xuống thì cái chân thang cái chân cầu thang để mà ngài bước xuống là cũng không có phải trong trong, trong sân chùa sân nhà sân sân cung điện mà là ngoài ở một khoảng đất trống cái chỗ đó ngoài cổng thành săn cát sát ừ. những sự kiện lớn thì phải diễn ra ở cái chỗ không thuộc về một nơi chỗ nào đó cho nên khi mà ngài nhập nhập nhập nhập thiền trước khi mà niết bàn á, là ngài xuất nhập xuất nhập nhập vào thiền sắc ra rồi sắc và vô sắc ra vô sắc trở lại thiền sắc hai triệu bốn trăm ngàn là như vậy và lần cuối cùng thì ngài nhập niết bàn giữa cái ranh giới của thiền sắc và thiền vô sắc nó hiểu không thế cái dạ. mặt cái mặt đơ là không hiểu rồi nhưng mà cái tôi nói thì đám đông ai hiểu được thì hiểu chỉ còn trách nhiệm là tôi phải nói chứ còn yeah. Ờ, quý vị đặt câu hỏi này tôi đã tôi nghe tôi đã đã, đã rung dần rồi nói chắc hỏi họ hỏi nhưng mà mình nói cho họ không hiểu <coughs> rồi bây giờ không ờ, hiểu thì lát tôi tắt lên mà bà con ai biết thì học nhóm biết nhóm không biết học nhóm không học nhóm nghĩa là bạn bè với nhau gom thành nhóm 5 đến 3 vậy đó rồi người này chỉ vẽ cho người kia gọi là học nhóm nhé dạ. yeah. câu hỏi câu hỏi đó xong chưa dạ vâng chúng con dạ, vâng, cảm, dạ vâng, ơn, cảm ơn sư cảm ơn dạ. sư dạ. dạ thưa cô theo cô theo có câu hỏi không cô theo dạ ừ. con có cùng câu hỏi với trệ giác khiêm thành ra được sư giảng giải rồi con rất là ra rồi ra rồi dạ <coughs> dạ uh, cô minh cô minh có đây không cô minh à như cô minh chưa còn connect được ở ờ, chị nhi chị nhi có câu hỏi không chị nhi mình đã mất 6 phút lận nghe dạ dạ quý vị quý vị chỉ có 60 phút nghĩa là mình đã mất cái bộ mười rồi đó dạ ở đây mà quý vị nào có câu hỏi tôi, tại sao tôi tiết kiệm là bởi vì cái, cái không tiết kiệm là một là mẹ tôi hai là, là bà con cứ hỏi tùm lum hết bây giờ mình mình mình, mình chọn lọc với mình làm việc với nhau trước khi mà mà tôi giao cho các vị một một tuần là chỉ một giờ ngồi thôi rồi dạ yeah. Dạ. Vâng. ở đây quý vị nào có câu hỏi xin giơ tay để con xin được unmute để đặt câu hỏi với sư ạ à à, quý vị không có câu hỏi thì tôi có câu hỏi tôi, tôi câu hỏi tôi là, là chừng nào tắt râm dạ. <laughs> dạ sư cho chúng con một tiếng là sư dạ bạch sư cho con xin phép được ừ, hỏi một câu được không ạ con không biết cái giơ tay ở chỗ nào dạ. ừ, cái giờ chân cũng được nè chỉ sợ bị thấy dạ, dạ vâng mời dạ. cô dạ kính bạch sư con à, cũng muốn hỏi một câu à, vấn tắt này thôi ạ um, khi mà mình cần pháp học trước hay là uh, vừa học vừa tu tứ niệm xứ cũng được ạ dạ thưa sư à, đúng rồi, đúng rồi. Dạ. mình hỏi ngắn ngắn là ta biết mình nói cái gì là được rồi ok rồi mà tôi cũng trả lời ngắn thôi có tất cả là bốn trường hợp nha cô hỏi tôi mà tôi tôi trả lời cô có nhớ hay không hay là cô lại quên nữa alo nhớ à. bà hỏi xong mới đi chết này, rồi một có bốn trường hợp một là có những người do cái căn cơ của họ mà họ phải học, học trước hành sau trường hợp thứ hai là hành trước rồi thấy thiếu chỗ nào mới học sau trường hợp thứ ba vừa học vừa hành học tới đâu hành tới đó trường hợp thứ tư là chỉ tập trung hành thôi chỉ tập trung để mà hành thôi thế nào cô cũng hỏi tại sao có cái, cái trường hợp này thì đây trong chú giải pháp cú có nói rõ thế này đời người chia làm ba giai đoạn giai đoạn một là thanh niên giai đoạn 2 là trung niên và giai đoạn 3 là lão niên đấy thì giai đoạn thanh niên đó là học thời, thời gian học là 3 hành 1 giai đoạn trung niên đó học 2 hành 2 hai đây nghĩa là thời gian chia đôi không còn tuổi thanh niên á, thì à, các vị hỏi tôi thanh niên là từ tuổi nào hả sư thì cái này tự mình đoán thôi Nên tại vì tôi đâu biết cái tình trạng sức khỏe các vị ra sao người mà tình trạng thí dụ người đó sức khỏe họ tốt thì cái tuổi thanh niên của họ là kéo dài từ 15 mà cho tới 30 gọi là thanh niên từ 30 mà cho tới 50 là trung niên Rồi từ 50 trở về sau là lão niên đó là là cái mức tính trung bình nhưng mà có những người họ eo uổng từ nhỏ eo ột từ nhỏ cho nên có nhiều người tôi biết á, là 30 đó là bắt đầu là nhìn họ đã già họ già ngay từ lúc còn trẻ này không già ngay khi còn trẻ khỏe ngay khi bệnh con bệnh còn bệnh không cho nên đó là đối với họ già trẻ khỏe bệnh nó là trộn thành một Mà, thì cho nên ờ, là cái cái cái quãng gọi là thanh niên trung niên lão niên của mỗi người nó dài ngắn khác nhau bắt đầu ở tuổi nào và kết thúc ở tuổi nào rất là khó nói cho nên tự gì đoán ra thôi nha tự đoán này là thành tự mình đoán được thì cái biết đạo trong lúc tuổi thanh niên ấy, thì ba thời gian ba phần tư thời gian là học một phần tư là hành hành định nghĩa là tu tu tu tuệ quán tu tuệ quán hay là tu thiền định thì đến tuổi trung niên là nửa học nửa hành tức là nửa thời gian học nửa thời gian hành và cái tuổi lão niên ấy thì ba hành một học còn cận tử á, là một trăm phần trăm hành biết cận tử không cận tử nghĩa là mình à, biết là mà mình đoán là mình không còn được bao lâu á ví dụ như ung thư kỳ cuối hoặc mình biết mình à, bị à, ca, cao máu tiểu đường tim mạch loại nặng á, thì mình gọi đó là cận tử Đúng không à, mình biết vậy à, như vậy thì mình thấy ở đây trong đời mình có bốn giai đoạn một là thanh niên thì ba phần học một phần hành trung niên á, hai hành hai học lão niên á, là ba hành một học và cận tử thì một trăm phần trăm là hàm thì đó, đó là tôi trả lời vắn tắt như vậy thì tự quý vị liệu chứ bây giờ bắt tôi nói thêm mệt nha ok xong câu hỏi chưa sao ừ. dạ thưa sao dạ thưa con kính tri ân sư rất là nhiều ạ dạ. nhớ được tôi mình rồi khỏi xả thú dạ cho đến có quý vị nào muốn đặt câu hỏi với sư không à hỏi tôi hỏi à. Dạ. rồi bây giờ là mình giết mình đã mất 10 phút rồi ừ, dạ vâng dạ rồi Dạ cô Thanh Minh ơi, cô Thanh Minh có câu hỏi với Suy không? Có bên phần chat đó cô ơi. Dạ dạ dạ. Dạ dạ chưa. Dạ để con xem dạ, dạ có người đặt câu hỏi trên phần chat con xin đọc được không sư? Dạ rồi dạ, chứ con đọc đấy tôi đọc. Dạ rồi. Dạ. Bạn này có duyên À, dạ có một vị à, Xuân Thị kính thưa sư khi nào thì biết các chi pháp Bắc Chánh đạo hội tụ hội tụ đầy đủ để giác ngộ ạ? À? Đây là một câu hỏi tào lao nhất trong đời mà tôi được nghe. Học giáo lý, sống chánh niệm, đó là câu trả lời tắt. Còn câu trả lời đủ á, là giới tịnh, tâm tịnh, kiến tịnh, giới tịnh tức là mình ở cái ờ, cái ờ, vị thế nào cư sĩ thì giữ tròn giới cư sĩ xuất gia giữ tròn giới xuất gia đó gọi là giới tịnh còn tâm tịnh đó là phải tu tập thiền samatha còn kiến tịnh đó là phải học giáo lý và tu tập tự quán giáo lý này tức là học a thì đàm á mới gọi là kiến tịnh kiến tịnh là gì là là là biết rõ cái thân này nó được thân tâm này nó được cấu tạo ra sao để ở đâu nó tới nó này nó sẽ đi về đâu thì nó gọi là kiến tịnh không đó là biết về hai duyên khởi đó thì như vậy tôi nhắc lại nha phải tu tập giới định tuệ à, hoặc là nói gọn lại là pháp học pháp hành Đấy. còn cái chuyện mà làm sao mà biết đủ thì có học a thì đàm thì tôi nói các bị hiểu không có học giáo lý có sống chánh niệm thì tự động à, duyên khi mà cái duyên ba la mật nó đủ thì nó có đủ chứ mình không có cần phải biết là có là là chừng nào nó đủ mà làm sao mình biết làm sao mà biết được khi cái tâm mình như con bò làm sao mình biết làm ơn giữ giới dùm tu à, định học dùm tu tuệ học dùm có biết mấy cái này chưa không có biết này mà cứ tự nhiên nhào vô hỏi ngang xương hỏi làm sao mà biết nó đủ thì đi chết đi ok rồi xong câu hỏi rồi đó rồi dạ con cảm ừ. ơn ừ. sư dạ thêm có một câu hỏi ở trên chat nữa thưa sư dạ một câu hỏi trên chat của ờ, một nick là Sam, Samsung SM thì thưa sư cho con hỏi có người nói rằng con không nên nghe sư giảng pháp vì sư chỉ là giảng sư thôi điều ừ. đó đồng nghĩa là nghĩ sư không có pháp hành dạ. sư nhưng con nghe lại thấy rất thấm thía những lời sư dạy vậy là sao ạ à? rồi tôi hứa với các vị một chuyện tôi đi mua bánh mì chưa bao giờ mà tôi đi tìm hiểu cái cuộc đời của cái người bán bánh mì nếu tôi thấy cái ổ bánh mì đó ăn được thì tôi mua tôi đi máy bay tôi chưa bao giờ tôi tìm hiểu cái cuộc cái thân phận cái cuộc đời cái lịch sử cái tiểu sử của phi công hay là của tiếp viên hàng không tôi thấy họ bán vé thì tôi thấy tin được thì tôi mua cái hãng đó ok rồi à, ở đây cũng vậy cái điều quan trọng nhất là ông sư đó ông nói cái gì còn cái chuyện mà mình nói rằng ông sư đó ông không có hành đó thì tôi hỏi các vị một chuyện nha ai nói cho các vị biết ông sư đó có hành và ai nói cho các vị biết ông sư đó không có hành toàn là đồn không tiếng việt nam tôi là lời đồn các bạn hiểu chữ lời đồn không tôi không hề phiền khi người ta nói rằng tôi chỉ là giảng sư tôi không hề phiền cái đó nhưng mà tôi chỉ nhắc các vị cẩn thận tôi nhắc nói là lần nữa tôi không phiền khi người ta nói tôi chỉ là giảng sư nhưng mà tôi nhắc các vị một chuyện cẩn thận là chớ vội tin ai đó à, được, lời đồn cho rằng à, ông sư đó có hành đây là một chuyện rất là cần cẩn thận cần cẩn thận nha nha tôi tôi nhắc lại lần nữa cái chuyện các vị nói ai đó là giảng sư không có hành chuyện đó không quan trọng mà cái này quan trọng nè nếu mà các vị bỏ ông A chỉ vì nghe nghe lời đồn cho ông nó không có hành đó thì như vậy các vị tin ông B đúng không bởi vì ông B có hành thì xin hỏi à, dựa vào đâu biết ông B có hành cái vị cái vị nào mà mới vừa hỏi đó tự hỏi lòng mình đi ông sư A mình nghe nói ông chỉ là giảng sư thôi được cái câu đó hay đó cái đó hay đó đúng nghe đồn cũng là giảng sư ông chỉ không có hành rồi như vậy thì quý vị trong đời này các vị bỏ ông A các vị theo ông B phải không hay là không theo ông nào không theo ông nào à bắt buộc phải có ông mình theo chứ à. hay là mình tu không không cần thầy còn nếu nếu không tôi tu tôi không cần thầy thì quý vị quá cao tôi không có dám dám đụng tới nha cái người nó tu không cần thầy tôi không dám đụng tới còn nếu các vị nó không tôi tu tôi cần thầy tôi cần người vị nào có pháp hành thì tôi xin nhắc vị cẩn thận cái này dựa vào đâu biết rằng vị đó có hồng và sẵn cái đây tôi phan luôn cái này rất dễ mất bích lòng tôi vẫn nói hãy cẩn thận với những vị mà nghe cái lời đồn mà nó cho rằng vị đó có giới bởi vì tôi xin nói thiệt cái giới ở đây đó bây giờ ta đang nói giới định tuệ nha đồn nó lời đồn cho rằng vị nó có giới ừ xin hỏi các vị trước mặt phật tử có ông sư nào ngu dại mà phạm giới cho phật tử thấy không không trước mặt phật tử có ông sư nào thô tháo để cho phật tử họ coi thường không không ít nhất cũng là thu thúc cò ít nhất cũng phải là thu đạo đức giả thì cái chết phật tử là chỗ đó à, cái chết chỗ là cái mà họ đánh giá của ông sư là họ đánh giá trên những gì họ thấy và những gì họ nghe đây là cái điểm chết mình hè nhau mình nói ông a có giới nhưng mà xin hỏi dựa vào đâu biết a có giới rồi thứ hai nói ông a có tu thiền trời biết ông a có tu thiền làm ơn nhớ dùm đừng có cho rằng đi miếng điện về mắt liên chi mặc y màu đà đi đứng chậm chạp như vừa xuất viện thì gọi đó là thiền thì tôi khuyên hãy cẩn thận bởi vì tôi nói thiệt tôi ra ngoài đường ra ngoài chèn cầu muối cộng lắm tôi lụm một cái thằng du đảng tôi về tôi cho tiền nó tôi dặn nó cứ gặp đám đông đi đứng như vậy giùm tôi thì tôi hứa nó sẽ làm cho các việc tôi tôi cái gì đó tôi làm được tôi làm được tôi ra cầu muối dương dương khánh hội tôi làm được tôi kiếm một thằng tôi nói bây giờ cứ liêm diêm sẽ có bạc triệu rồi tôi về tôi sẽ huấn luyện đó đi đứng ăn ăn mặc y áo ra làm sao và tôi nói cứ gặp đám đông cứ gặp đám đông thì diễn giùm tôi một chút xíu thì sẽ có bạc triệu thì tôi nghĩ rằng nhiều thằng nó làm được đó nha cái quan trọng nhất của một sư bữa nay tôi tôi nói luôn là tri kiến vì sao vì tri kiến là cái mà người ta có thể kiểm chứng được bằng sách vở cái tri kiến là cái người ta có thể kiểm, kiểm chứng bằng sách vở ông sư ông nói là cái gì mình có thể kiểm chứng bằng sách vở chứ còn ba cái vụ mà liêm diêm là một y giáo trang nghiêm là hai ăn nói từ tốt là ba ba cái này tôi xin nói tôi ra ngoài cho ông lắm lắm tôi hót về một rổ chỉ cần tôi dặn dò nó con nhớ cẩn thận con trang nghiêm con có bạc triệu con trang nghiêm con có một rừng điện tử thì tôi hứa tôi kiếm một rổ vừa cho các vị vừa kho vừa ăn vừa xào vừa phải khô không hết cái khó ở chỗ là ông sư đóng dạy mình cái gì và cái đó có thể kiểm chứng qua kinh điển hay không còn nếu mình không có khả năng kiểm chứng thì thì không còn gì để nói nữa nha nhớ cẩn thận cái đó và tôi nhắc lại tôi không hề phiền khi các vị có nhận xét như vậy về tôi nhưng mà tôi chỉ vì lòng đại bi tôi khuyên các vị nên cẩn thận đánh giá một vị không nên vì lời đồn tôi nói hai chữ rất rõ lời đồn nha ừ và tôi nhắc lại là cái mà các vị nhìn thấy được các mà cái mà các vị nghe được cái đó không tin được chỉ nên tin cái gì mình kiểm chứng được thì theo tôi nếu mà cho tôi chọn thà là tôi chọn ông sư nói cái gì mà tôi kiểm chứng được chứ còn cái chuyện mà ông sư nó trang nghiêm y áo trang nghiêm ăn nói từ tốn thì hai cái đó tôi không tin bởi vì hai cái đó tôi hai cái đó nó không đủ để làm cơ sở để tôi kiểm chứng ông sư đó đàng hoàng sẵn tôi nói luôn cái chuyện mình diễn mình y áo trang nghiêm đi đứng lự đừ rồi không nhận tiền rồi gọi rằng đó là tu tôi cũng không tin bởi vì họ biết rằng với cái thời buổi hiện tại cái, cái nhãn hiệu rất là quan trọng nếu thật sự mình chân tu mình không cần tiền ấy, tôi nói thiệt nha thật sự chân tu không cần tiền không nên nên dự lễ và cũng không cần cho người khác biết rằng tôi không giữ tiền nhớ cái đó và đằng này lễ nào cũng đi đám đông nào mình cũng trường mặt ra để rồi cho người ta biết rằng tôi không nhận tiền hoặc có trường hợp còn tệ nữa dắt thêm một cách bí giá ai đưa tiền thì chỉ vào cách bí giá kêu cách bí giá cất dùm bởi vì sư không có nhận tiền nghe nhìn nó thì đẹp lắm quay phim nhìn rất là đẹp nhưng mà ngầm ngấm ngấm lại là nó, nó rất là thâm độc nó thâm ở cái chỗ là gây dựng một thứ niềm tin rất là tận nguyền cho người ta cái bị tưởng tượng đi tiền nó đâu phải là cái lựu đạn đâu mình không dám đụng để rồi mình bắt đệ tử nó giữ rồi tối nó về nó báo cáo là bữa nay lễ đó mình nhận được bao nhiêu hoặc là nó diễn thẳng vào nhà băng nó báo cho mình biết là cái, cái trương mục trong nhà băng hiện giờ mình có 8 tỷ 15 tỷ cái chuyện nó lớn với tôi đó không phải là giữ giới nha một chuyện nữa là à, đôi khi không phạm giới chưa chắc là giữ giới thí dụ như bây giờ có người nuôi mình ăn mặc như cửa mình cứ ngồi yên thế này cái gì cũng người người lo hết thì nhìn qua thì mình thấy mình đâu có sắc xanh đâu có trộm cắp mà do đâu uống rượu đâu có làm cái gì đâu thì nhìn vô giống như là giữ giới nhưng mà thật ra chưa có gặp thử thách chưa có gặp cám dỗ để mà phạm chưa gặp cái hoàn cảnh để phạm thì đừng có tự cho rằng mình là người có giới và một chuyện nữa rất là quan trọng giới chỉ được gọi là giới khi nào mình cố ý ngăn tránh thí dụ như gặp cám dỗ mà tôi vượt qua gặp thử thách mà tôi vượt qua cái đó mới gọi là giới chứ còn bình thường tôi quên mất cái chuyện giữ giới thì cái đó gọi là giữ giới thí dụ tôi đang ngủ là sẽ gọi là giữ giới tôi đang ngủ sao gọi là giữ giới tôi tôi tôi bại liệt tôi hôn mê rồi gọi là giữ giới mà giữ giới có nghĩa là khi nào trước một cái thử thách một cái cái cám dỗ mà tôi có đủ sức vượt qua đó gọi là giữ giới còn nếu nói rằng không làm gọi không làm chuyện bậy gọi là giữ giới thì chưa chắc bởi vì một đứa bé nằm nôi nó đâu có làm bậy một người đang nằm ngủ đâu có làm bậy một người đang hôn mê đâu có làm bậy một ông cụ bà lão mà mà mà mà bị bị mất lú lẫn mất trí nhớ ngồi thêm thiếp ở trên giường trên ghế ghế xa lăng thì họ đâu có làm đâu vậy như vậy họ nói họ giữ giới hay sao nên chớ cẩn thận và đây là cái một phật tử Việt Nam mắc vào một cảm bẫy cực lớn đó là nhìn thấy những tăng ni có những sở hành khả nghi ám muội từ đó xong lòng bất mãn và chuyển qua chuyển qua eh, quan sát chiêm ngắm eh, thờ phụng những vị mà mình cho là trang nghiêm mà xin hỏi cái chỉ cái trang nghiêm đó nó rất là nguy hiểm cái quan trọng nhất là tri kiến tôi cho nó là tri kiến bởi vì chúng ta một ông sư có có có hai cái điểm tựa đó là tri kiến và giới hạnh cái giới hạnh đó thì rất là khó nói tôi phải là những tôi rất là tôn kính là bị giữ giới nhưng mà phải nói thêm giữ giới mà không có tri kiến thì rất là khả nghi bởi vì biết cái gì mà giữ chỉ biết là giới cấm cái đó thì không làm chứ không hiểu lý do vì đâu giới cấm còn cái tri kiến nó có cái lợi thế này bản thân mình nếu mình là chân tu thì cái tri kiến nó giúp cho mình khả năng tự tu thứ hai nếu có người cần tu mình hướng dẫn cho họ tu còn nếu bổn sư chỉ biết liêm diêm đi đứng trang nghiêm mà không có đi kiến thì bản thân biết cái gì mà tu và khi người ta hỏi biết cái gì mà dạy với người ta và nếu bổn sư có tri kiến thì những gì mình nói người ta hoàn toàn có thể kiểm chứng qua kinh điển kiểm chứng qua những vị cao tăng còn riêng về cái chuyện mà liêm diêm liêm diêm đó, thì cái đó theo tôi cái đó không đủ bởi tôi biết tôi dựa vào đâu để tôi biết rằng sư đó là có giới còn cái chuyện mà nói rằng ai đó là là không phải gì phải thiền sư thì tôi xin cẩn thận xin cái bị cẩn thận tứ niệm xứ không phải phải là ngồi yên mới gọi là tứ niệm xứ nha à, dựa mà, mà nếu mà mình nói rằng là ông A không phải thiền sư như vậy ông B là thiền sư đúng không chắc chắn rồi mà nếu ông B không phải thì ông C ông F ông N thì thiền sư hay là tất cả hai bốn mẫu tự không ông nào thì thiền sư hết à, như vậy thì cuối cùng cái mà quý vị cho rằng ông sư nào đó có hành là hoàn toàn là do hai thứ một là nghe đồn nghe lời đồn và hai là do các vị quan sát bằng mắt và tôi xin nói một lần cuối cùng trước khi chốt là câu trả lời những gì các vị thấy chưa chắc đâu những việc các vị nghe đồn chưa chắc đâu mà có cái này chắc này những tri kiến mà ông nói ra tôi tin chắc vì sao vì tôi có thể kiểm chứng được và tôi có thể kiểm chứng được tri kiến của một của một cái lời phát biểu tôi có thể kiểm chứng cái nội dung của một cái bài bài phát thoại tôi kiểm chứng được qua kinh điển nhưng riêng cái chuyện mà ông sư đó trang nghiêm đi đứng rồi đi nói với phật tử rằng sư là hàm giả sư ở bên biến điện 8 tháng 8 tháng 8 khóa 10 khóa thì tôi xin thua thiệt quý vị có trình độ thì quý vị kiểm chứng cho tôi nghe cái lý lịch trước tôi chịu thua tôi không có ừ, biết đường đâu tôi rào nghe không không giữ tiền mà nói rằng đó là tu tôi tôi không chắc đi đứng trang nghiêm mà nói rằng đó là tu tôi không chắc y áo ngon nằm tôi không chắc ăn nói từ tốn mà nói rằng đó là tu tôi không chắc nhưng mà có cái này chắc này những gì ông nói ra những gì ông viết ra tôi tình vì sao vì tôi có thể kiểm chứng được ok thì tôi đã trả lời xong câu hỏi rồi các vị có thắc mắc gì không dạ chúng con tri ân sư ừ. dạ chờ, con xin đọc tiếp câu hỏi kế tiếp à, của một à, vị tên là Việt Anh Nguyễn dạ con xin hỏi khi con thực hành tứ niệm xứ như sư hướng dẫn trong các bài giảng thì con thấy về thân thọ thì con không đủ chánh niệm trong tất cả các oai nghi các giây phút nhưng khi thực hành quán thọ tâm thì con thấy con dễ nắm bắt hơn. Vậy con cần luyện tập thuần thục quán thân rồi mới tiếp tục quán thọ tâm hay không nhất thiết phải quán thân thật tốt rồi mới qua quán thọ tâm? Dạ thưa hết. À, cái trả lời thì nếu trả lời đầy đủ là phải một kiếp còn trả lời bắt đắc thì chỉ có hai phút thôi tại sao phải tu tập tứ niệm xứ tu tập tứ niệm xứ là để quan sát yeah, dạ, quan sát thân tâm tức là quan sát danh sắc á nha yeah. thì tùy vào cái căn duyên của mỗi người mà chúng ta đi vào cái cửa nào các bạn nghe kịp không mình giả định cái trí tuệ giác ngộ đó là căn nhà đi không cái trí tuệ giác ngộ nó nằm ở trong cái phòng khách ở trong phòng khách cái phòng khách được mình mình đặt cái tên phòng khách là trí tuệ giác ngộ thì có nhiều cái cửa để đi vào cái phòng khách đó thì tùy người có người hợp với cửa đông cửa tây cửa nam cửa bắc có người chung cửa sổ có người leo tự nóc xuống tùy không tùy cái quan trọng nhất là cái nào mà mình thấy nó giúp cho mình có niệm có tuệ tốt và cái đây là cái câu hỏi của một người tôi không biết mặt nhưng mà tôi ngờ rằng người này không có học A Tỳ Đàm bởi vì người có học A Tỳ Đàm không có hỏi câu này bởi vì bằng cách nào mà mình quan sát được danh sách bằng cách nào để mà từ cái chỗ nhận diện rồi hạn chế và cuối cùng là chấm dứt phiền não cái đó là, là cái quan trọng còn cái chuyện mà quan còn cái chuyện mà vừa quan sát thọ thanh tâm pháp mấy cái này thì phải nói là một người có học về a Atidam nói chung và học về lý thuyết tứ niệm xứ nói riêng đều hiểu rằng tứ niệm xứ không hề không hề có một cái chuyện gọi là tu từ từ cái này qua cái kia nhớ nha chính ngài pha Ao ngài nói rất rõ tùy cái căn duyên của mỗi người có người tu định trước là tuệ sau có người thì định trước tuệ sau có người tuệ trước định sau rồi còn nữa có người quan sát sắc trước danh sau có người thì danh trước sắc sau tùy cái căn duyên của mỗi người và mình thấy cái nào hợp thì mình đi mình đi một mình đi như thế nào mình tiếp tục mình chánh niệm à, cái nào mà mình thấy rằng càng lúc cái niệm mình tốt hơn năm quyền á năm quyền của mình á, tính tốt hơn niệm định tuệ tốt hơn thì cái đó là mình đi đúng nha còn cái nào mình càng đi mà mình càng thấy rối thì mình một là mình xét là mình hiểu đúng chưa hai mình đã hành đúng chưa ba là mình đã tinh tấn đủ chưa ừ. và chưa kể đến hợp thứ tư nữa đó là ba la mật mình đâu có biết ba la mật mình nó, nó đủ hay thiếu cho nên đó là cái chuyện căn bản là tận lực hết sức dốc lòng à, tận lực hết sức dốc lòng còn cái chuyện mà mà mà có chứng đắc gì không thì để ba la mặt nó lo không nhưng mà cái chuyện quan trọng nhất là không có nên bận tâm là phải đi cái nào trước mà bởi vì các vị biết thế này một hành giả mà muốn tụ tập tứ niệm xứ là phải học căn bản về lý thuyết tứ niệm xứ đúng không ừ. mà mà trong một ngày như vậy đó cái nào trong chú giải ghi rõ cái nào nổi bật thì ghi nhận cái đó ví dụ như tôi đang đang đi thì trong cái giây phút bây giờ là bây giờ là 3 giờ 26 phút thì cái cái mà nổi bật trong cái cái, cái chánh điện của tôi bây giờ chính là cái cái tư thế đang đi dở bước đạp ngay bây giờ không có gì để tôi ghi nhận chỉ có cái, cái dở bước đạp thôi à, tôi ghi nhận thì ngay lúc đó tôi nghe một cái đông tôi giật mình thì lúc bây giờ cái dở bước đạp nó không còn nổi bật nữa mà lúc bây giờ là cái gì ta cái giật mình đấy lúc giờ cái giật mình nó nổi bật thì lúc đó tôi mới ghi nhận là sợ sợ sợ hoặc là lúc đó tôi giận tôi nghe một cái đùng lúc có nhiều người họ cũng sợ mà họ chỉ họ giận họ giận cái chỗ là đứa nào người ta đang tu thiền mà nó phá tại lúc lúc đó giờ mình thả ờ, nếu mình đang sợ thì mình ghi nhận sợ sợ còn nếu mà mình mình đang giận thì mình biết rõ mình đang giận như vậy thì các vị thấy không từ từ cái ghi nhận bước chân dở bước đạp chuyển qua bên cái ghi nhận tâm trong vòng gọi là chưa được một phần 10 giây nữa đang ghi nhận bước đi đang ghi nhận dở bước đạo thì nghe một cái đùng một cái là mình chuyển qua liền sợ ra sợ ra hoặc là giận ra giận ra liền tức thì à, hoặc là lúc đó mình không niệm không có niệm sợ không niệm giận mà mình niệm thọ khó chịu à khó chịu ưu ưu ưu ưu ưu thọ đang có mặt biết rõ thọ ưu đang có mặt khi biết rõ đây là thọ ưu đang có mặt thì lúc lúc lúc đó được gọi là niệm thọ còn biết rõ đây là tâm sân thì lúc rồi đang là niệm tâm hoặc là mình ghi nhận chuyên môn hơn mình ghi nhận đây là sân truyền cái thì lúc bây giờ mình đang ghi nhận pháp quán niệm xứ biết nói hiểu không alo cái Để dạ, mà giảng dạ, giảng mà giảng mà không thấy mặt nó nhát ở chỗ đó là không biết người ta có thấy hay không đấy nó khổ vậy đó cho nên tại tôi lười lúc này tôi lười lười online là chỗ đó giảng mà thấy mặt cho nên tôi không có phải hiểm nhưng mà tất cả các lớp intensive tôi muốn bà con phải qua thụy sĩ phải ờ, qua thụy sĩ hoặc là, là tôi đi về chỗ các vị mà cái chuyện đi về chỗ các vị thì có lẽ nó hơi bất tiện cho nên sẵn quý vị đi qua thị sĩ đi chơi đấy sẵn tới học luôn thì được tôi phải thấy mặt tôi mới giảng được ừ. thì như vậy nhớ không có phải hỏi xưa cái nào trước không có nào trước hết mà cái cả bốn luôn cái nào nổi bật thì ghi nhận cái đó rồi cái duy của mình nó chính ở chỗ nào thì mình đắt ngay chỗ đó thí dụ như à, anh nói với tôi là anh à, hợp với đề mục thanh quán nhưng mà trong lúc anh đang ghi nhận dở bước đạp dở bước đạp hoặc là anh ghi nhận nhai nuốt nhai nuốt ví dụ như vậy hoặc là cầm lên biết cầm lên để xuống biết để xuống nhưng mà vừa lúc đó anh ghi nhận rằng anh ghi nhận cái tâm tham vừa xuất hiện anh biết là tham à có tham đắc ngay lúc đó ngày xưa đến giờ mình cứ tưởng mình hợp với, với thân quá niệm xứ mà không cái lúc mình đắc rất có thể là mình đắc bằng thọ quán hoặc là tâm quán hoặc là pháp quán rất có thể bởi vì cái tâm nó nó nó nó nó, nó, nó, nó khắn chặt vào chỗ nào chỗ nào niệm và tuệ chín mùi ở chỗ nào mình chứng thánh ngay lúc đó cho nên nhớ phải học cả bốn đề mục học kỹ học kỹ nha và dĩ nhiên tôi cũng phải nhắc thêm ở đây cái câu hỏi này nó có liên quan đến câu hỏi vừa rồi mà, mà quý vị hỏi tôi là thầy bà nào đi nữa thì mình cũng phải nghiên cứu thêm kinh điển là một đối chiếu với nhiều cái truyền thống khác nhau nhiều sự vụ khác nhau đừng có vì tình riêng nha đừng vì tình riêng mà cắm đầu cắm cổ mà thờ cũng vị rất là nguy hiểm bởi vì thời nay không có còn ngày sắc là phật không còn ngày anan ca diếp không còn đức phật nữa mà mình toàn là mình đang làm việc với những ông tăng của thời mạt pháp à, cho nên là nên nhớ cái hướng dẫn nào nó cũng được ít nhiều mang cái dấu ấn cá nhân trong đó hết nha dấu ấn cá nhân là sao là tôi thích cái gì thì tôi nói nhiều cái đó tôi ghét cái nào thì tôi tôi, tôi, tôi tránh cái đó hoặc là tôi mạt sát cái đó nhớ nha cho nên là ừ, trên nguyên tắc là cả bốn cái lý thuyết cả bốn niệm xứ mình phải học kỹ và nên tham cứu trên kinh điển học hỏi với nhiều thầy khác nhau và nếu cần thì nên có một cái nhóm bạn đạo mà mình tin cậy ha rồi cùng nhau trao đổi chứ cái đại kỵ của thời này đó là cắm đầu thờ một cái ông liêm diêm nào đó ông sư ngồi thiền hay là ông sư ngồi thường nhớ cái đó, cái đó, cái đó rất là dễ bị dẫn đến cái ngộ nhận ha. mà tự mình đào hố cho mình rồi cái vị hỏi tiếp câu hỏi khác Dạ thưa sư, ngay đây cho con xin hỏi cái câu là khi mà sư nói là chứng ngay liền lúc đó thì từ cái giây phút mà sư nói trước đây sư có nói là từ cái giây phút mà chuyển từ phàm sang thánh là chỉ có một sát na thôi sư, phải không sư? Dạ. Ừ. Và khi mà cái người mà họ chứng khi được chứng như vậy là tự bản thân biết phải không sư? Không cần ai ấn chứng thưa sư. Chính xác, chính xác. Tự mình biết, nếu mình chứng thánh tự mình biết là vì sao? Là bởi vì vị cái vị bây giờ tôi đang nói sơ quả đi cái vị sơ quả tức là từ phàm qua tu đồ quần thì ngay lúc đó vị biết vị đã biết rõ là thân kiến hoài nghi không còn nữa ở đây tôi không nói tới giới cấm thủ giới cấm thủ là cái kể, kể thêm cho vui thôi chứ cái chánh đó là cái thân kiến và cái hoài nghi thân kiến là gì thân kiến là cho rằng thân này tâm này là tôi là của tôi còn hoài nghi là gì hoài nghi là hoang mang về yeah, à, giáo lý duyên khởi hoang mang về đức phật quan mang về tứ đế quan mang về tam tướng đó, không biết có nghe là nói vô thường vô ngã mà không biết trên đời có cái gì mà nó không vô thường vô ngã hay không nghi ngờ đức phật cũng được đức phật dạy không biết có đúng hay không và đức phật không phải là người không biết không phải là người có thật hay không vân vân vân vân thì cái hoài nghi đây là hoài nghi về giáo pháp đó hoài nghi về tam bảo về tứ đế về duyên khởi đó thì ngay cái lúc chiến thắng người ta biết ngay là kể từ bây giờ à, là mình không có còn cái hoang mang nghi hoặc như vậy nữa và điều cái điều này mới đặc biệt là ngay cái giây phút chứng thánh người ta biết rất rõ biết rất rõ theo mô tả trong kinh đó thì nó rõ như là cái tia chớp trên trời đó. nó sáng lòa như vậy họ biết rõ khổ đế là gì tập đế là gì mọi hiện hữu ở đời là khổ cái gì còn sanh diệt là khổ thích thú trong cái sanh diệt là khổ hai cái nhận thức này cộng lại được gọi là rồi không còn thích trong khổ à, thì được là, là, là, là thì mới hết khổ ba cái nhận thức này cộng lại chính là con đường thoát khổ nghe kịp không mọi mọi sanh diệt là khổ thích thú trong cái gì còn sanh diệt đó là là nguyên nhân sanh khổ muốn hết khổ thì đừng thích thú trong đó nữa ba nhận thức này cộng lại là con đường thoát khổ từ vị đó hiểu được như vậy đó hiểu bằng cái trí tuệ của bản thân không có thông qua sách vở không có thông qua lời dạy của thầy bà nào hết mà cái biết là tự mình nhận ra thì chứ không cần cái ai đó ấn chứng xác nhận là con đắc cái gì cái gì còn nếu mà mình đắc mà mình cũng không biết thì uh, cái đó không phải là thánh trí nha còn các vị có tin thì không thì tùy nhưng mà chính vì nó biết nhưng mà có ngoại trừ trường hợp này phải đặc biệt là nó có một trường hợp này trong nằm trong hoạt đơn đó là tăng thượng mạng tiếng Bali gọi là áp lý mà có nghĩa là tự nhiên trong một thời gian dài một ngày hai ngày ba ngày năm ngày tuần tự nhiên cái tâm mình nó không mình thấy là mình thấy thôi mình tưởng thôi mình thấy nó không tham không giận không thất tú không nghi hoặc mà đi mình thấy mình lúc này tinh tấn là niềm tin là chánh niệm là thiền định tốt quá nói chung là pháp làm thì mênh mông mà pháp ác thì không thấy thấy bèn tự cho mình chiến thắng cái đó gọi là tăng thượng mạng nhưng mà tôi nhắc lại lần nữa cái tốc độ tăng thượng mạng nó diễn ra từ từ và rất là lâu nó đòi tới một ngày hai ngày một tuần hai tuần một tháng hai tháng một năm hai tháng năm nó mới thành thầm từ từ cái đó là tăng thượng nạn còn riêng cái trí tuệ giác ngộ thì không tất tắc là biết liền phải biết liền và cái này quan trọng nè cái này chắc phải xăm lên người chạch áo coi chỗ nào trống xăm nè cái người đắc tu đầu quần họ thấy rõ niết bàn là cái gì và họ không hề thấy họ hay à cái cái cái người mà mà chính thánh họ không thấy rằng cái chính thánh đó là cái hay ho để rồi coi thường người khác riêng cái tăng thượng mạng thì có cái người có ta dính cái tăng thượng mạng là tự nhiên thấy mình hay hơn người khác thấy cái giới của mình hay hơn giới người khác cái định mình hay hơn định người khác cái tuệ mình hay hơn tuệ người khác đó là cái dấu hiệu của tăng thượng mạng cùng có nghĩa là cái tăng thượng mạng là gì là tưởng lầm mình đắc mà trong khi đó cái tưởng lầm nó đi kèm với cái sự nắm chặt còn cái thánh trí nó lạ lắm thấy rõ để rồi không có cái gì để buông để dựa không có cái gì để nắm và để dựa hết cái đặc điểm của thánh trí là gì là buông là giải thoát còn cái cái, cái tăng lượng mạng cái đặc điểm của nó là gì là dính dính dính vào cái mà mình cho là mình đã đắt ấy. cái việc nghe kịp Nhanh nhớ cái, đó, đặc điểm của thánh trí là buông còn cái đặc điểm của tăng lượng mạng là dính đây Dạ, ngay đây cô có câu hỏi ờ, sợ sư nói hơi tào lao chút nhưng mà thôi à. cô cũng hỏi. Dạ thì đời nay đó sư mình còn thánh nhân không sư? Nhà trong kinh dạy thế này ngày nào còn có người tu đúng cái chữ tu đúng là phải lấy mực đỏ gạch dưới nha ngày nào còn có người tu đúng bác chánh đạo thì ngày đó trên đời còn có thánh nhân ngày tôi còn bé tôi đọc cái này ở trong trường bộ tôi khó chịu cái câu này giống như huề vốn nhưng bây giờ tôi tôi đọc gì trong chú giải tôi mới hiểu à thì ra cái câu này là đây là câu trả lời hay nhất ừ. hỏi thời nào thời gian nào không gian nào còn có thánh nhân thì cái câu trả lời hay nhất đó là thời điểm nào nơi chốn nào còn có người tu đúng bác chánh đạo thì thời điểm đó còn có người chứng thánh và thế nào cũng người hỏi thêm sao không thấy thánh nào hết thì đây là câu trả lời thánh tứ việt không khoe không dán nhãn không treo bản hiệu còn thánh dỏm là tìm đủ mọi cách cho người ta nghĩ rằng mình là thánh đây cho nên thánh tứ thiệt á thì một là họ vô rừng sâu núi thẳm hai nếu mà họ còn sống chen chút yeah, len lỏi ở trong cái đám phàm á, thì mình nhìn họ mình cũng không biết bởi vì thánh tứ thiệt khiêm tốn cực kỳ họ không mong người khác biết họ là thánh nha tôi gặp dưới và gặp dưới câu này thánh thứ thiệt không mong người khác biết mình là thánh chỉ có một điều là vì lòng đại bi để các ngài thường tránh tránh tiếp xúc với những người mà có thể gây cái trọng nghiệp ở ngài ví dụ như trong kinh nói một vị a la hán thì chỉ phải đi xuất gia chứ không thể sống hình thức cư sĩ một là hình thức đó nó không có thích hợp với cảnh nội tâm của la hán thứ hai là hình thức cư sĩ chỉ gieo họa cho người ta thôi người ta thấy mình tóc tai quần áo tùm lum rồi người ta xúc phạm là người ta chỉ đi xuống thôi cho nên vì đại bi mà bị nó phải tránh tránh đám đông chứ không phải là vì nó tránh để cho người khác biết ngài là thánh nha cho nên nhớ cái này rất là quan trọng trên hỏi sư ơi thời này còn thánh hay không thì tôi đã trả lời thời nào nơi nào còn có người tu đúng bát chánh đạo thì thời đó nơi đó còn có người chứng thánh và sẵn trả lời luôn câu thứ hai là sao không thấy thì dạ thánh là cái vô hình vô tướng không thể nhìn lấy mắt mà nhìn à, đàn cha nào liêm diêm này là thánh thì sai hoặc nghe đồn thế thằng cha nào chùa to phật lớn rồi tử rần rần rồi nghe đồn nghe nhiều người khen thì thì cha đó là thánh thì cái đó là giỡn ok rồi dạ con tri ân sư dạ con có câu hỏi kế tiếp con trên chat con xin được đọc ạ à. dạ của vị hoàng anh thu đôn dạ thưa sư cho con hỏi một người có giới tính thứ ba đồng tính hoặc lưỡng tính theo ừ. như con tìm hiểu và được biết thì không thể thọ giới tỳ kheo vậy thì người đó có thể thọ giới sa di không ạ à? ok rồi được rồi đủ đủ câu hỏi rồi phải không dạ còn một phần nữa là, là muốn tìm hiểu cái tính của tôi luôn ok rồi. <laughs> dạ con đọc tiếp còn một câu nữa à con có thể tìm hiểu và đọc thêm phần giới luật này ở nguồn tham khảo nào ạ à? ừ. dạ con xin mong sư bỏ qua nếu câu hỏi có sai sót tốt em hỏi đừng nói từ bd là của mình rồi rồi câu thứ nhất cái gọi là người mà mà đồng tính đó, nó có hai trường hợp đồng tính bẩm sinh và đồng tính do môi trường hoàn cảnh đồng tính bẩm sinh là sao tức là theo đông a thì đàm á thì cái người này là, là do cái tiền nghiệp quá khứ cho nên là họ họ bị rối loạn trong cái sắc pháp á Đấy, ví dụ như họ cái họ họ mang thân người na nam nhưng họ lại có sắc tố nữ sắc tố nữ trong người đó cái dụ nam mang thân nữ mà có sắc tố nam có sắc à, đấy đó là gọi là gọi là bẩm sinh đó là gọi là đồng tính bẩm sinh nhưng mà nó có một trường hợp nữa là đồng tính do cọ sát là có nghĩa là sao là mình sống trong một môi trường mà chung quanh toàn là mấy cái người đồng bóng thì mình cũng dễ bị lắm đấy ví dụ như đó, ví dụ như bây giờ bên cạnh tôi là cái người đó họ cứ dẹo dẹo dẹo dẹo hoài họ ổng nghèo riết thì thì lâu ngày tôi bị nhiễm lúc nào tôi không hay đó thì trường hợp đó gọi là bóng gọi là người đồng tính mà đồng tính do hoàn cảnh thì nếu mà đồng tính do bẩm sinh thì tuyệt đối không được xuất gia nhớ nha dầu là dâu là sa di cũng không được là vì sao vì cái người này biết nhét họ vào bên đâu tăng này cũng không được mà ni cũng không xong có hiểu không có hiểu không ta á luôn dạ, dạ, vâng. vâng. dạ nó kẹt cái chỗ nếu bây giờ mà cho nó xuất gia dầu sa di đi nữa thì cũng không được bây giờ đem đem đem đem đem đem nhét vào đâu đem đem qua bên cái khu của mấy chị này cũng không được mà đem đưa qua bên mấy anh này cũng không được đây còn một trường hợp nữa đó là có những vị mà mình thấy nhất là bên Thái Lan bên Thái Lan có rất nhiều vị tăng mà tôi tận mắt thấy à, tôi vô mà hả tôi là con tôi gặp mấy vị sư bạn Việt Nam ông chỉ mà đâu đâu đâu, đâu mấy, mấy anh hai mấy chị hai của tôi đó khoảng mười mấy vị ổng nghèo nhìn đã lắm mang dép màu tím mang cái đải màu tím cái khăn giới cũng hơi tím tím mà da trắng muốt mà đi chỗ nhìn thấy ghét ghê lắm à, thì mấy vị đó đó là là là là mình không không chắc là họ là bẩm sinh hay là do hoàn cảnh không? nhưng mà phải nói đó như là những hình ảnh mà nó rất dễ gây phản cảm cho quần chúng à, cho nên chuyện đầu tiên là vị nào bóng mà bóng chìm thì còn cho xuất gia chứ nếu mà một là bóng bẩm sinh hay là bóng mà bóng bóng đạo lộ bóng nổi thì không nên bởi vì nó dễ gây cái phản cảm cho cái hình ảnh tăng già lắm à, nhớ cái đó Ờ, rồi cái câu thứ hai là gì quá rồi cô dạ có thể tìm tìm hiểu thêm về giới luật ok rồi rồi, rồi rồi, rồi à, cái này cái bị vào ở trong rồi xin hỏi cái người này có đọc được ngoại ngữ không à, dạ được. con có thể dạ con có thể đọc được tiếng anh ok dạ. rồi rồi là nó có thể là được rồi chứ không có cần rồi à, đọc ở trong gọi là luật à, đại cái quyển luật đại đại phẩm đầu tiên của tặng luật ấy. có bản tiếng việt có bản tiếng anh mà tại sao tôi hỏi là bởi vì à, trong trường hợp các vị không có bản tiếng việt thì phải được bản tiếng anh không? luật đại phẩm bài bản chánh tạng là một mà cái quan trọng nhất là đọc cái commentary đọc cái chú giải của cái phần gọi là cái quyển luật đầu tiên nhớ nha cái quyển luật đầu tiên ấy. cái phần mà giảng về bốn bất cộng trụ nhớ nha quyển luận đầu tiên mà có phần mà giảng về bất cộng trụ đầu tiên á, tức là trong một vị tỳ kheo có 227 giới thì trong đó có 17 cái trọng giới 227 trong đó có 17 trọng giới à, tức là 210 kia nó là là là là giới nhỏ mà trong đó có có 17 cái, cái giới lớn là trọng giới thì trong cái 17 trọng giới đó nó gồm có gọi là bốn cái đại trọng giới bất khả phục hồi còn 13 cái trọng giới kia là khả phục một 13 cái khả phục và một cái và bốn cái bất khả phục hồi ừ. thì trong cái cái cái bốn cái bất khả phục hồi đó, đó nó có cái giới đầu tiên mà giảng là là, là dâm đạo à, cái dâm đạo sát vọng bốn cái bốn bốn cái đó dâm đạo dâm có nghĩa là hình thức quan hệ sinh lý với người hoặc là với thú đó là dâm đạo đây có nghĩa là lấy lấy lấy trộm hoặc là cướp công khai hoặc lén lút một món vật chất mà đủ để pháp luật can thiệp nha phải phải ghi rõ đủ để pháp luật can thiệp không giống như ở mỹ này thì à, mình lấy trộm một cái vật mà hai chục đô la ở ngoài siêu thị là đủ để để cảnh sát bắt rồi không thì trường hợp đó ở mỹ hai chục đô la nhưng mà ở nước khác thì tôi không biết không rồi rồi tiếp theo nó là giới vào sát sát là nghĩa là sát nhân á sát nhân chứ không phải sát nhân là nghĩa là giết người đó chứ không phải là Ờ, không phải là giết mũi rồi chuột gián kiến rắn phải mà giết phải giết người kể cả trường hợp gấp và bà đó tức là phá thai bị giúp người ta phá thai gợi ý cho người ta giết người thì trường hợp này cũng được kể là sát ha rồi thứ tư là vọng vọng ở đây là phải phải thêm chữ đại nữa đại vọng đại vọng ngữ đại vọng ngữ đây không phải là nói dối trong trường hợp thông thường mà chỉ là một trường hợp duy nhất là mạo nhận hiền thánh gạt cho người khác tin rằng mình đắc sơ đắc thiền định đạo quả thần thông ừ, cái đó gọi là đại vọng ngữ chứ còn mình nói gạt để mình lấy tiền gạt tiền gạt tình người ta thì thì chưa chưa đủ được gọi là đại vọng ngữ mà đại đây đại vọng ngữ đây có nghĩa là mạo nhận hiền thánh tự nhận mình đắc chứng cái này cái kia mà đúng khi bản thân không có đắc như vậy thì bốn cái đại đồng giới đó gồm có dâm đạo sát vọng đấy thì cái phần mà giảng về cái giới dâm ấy thì là giảng rõ về cái vấn đề giới tính này à, mà ờ. ừ, cho đến bây giờ thì theo tôi biết là Việt Nam cái phần chú giải chưa có tiếng Việt bản tiếng bản chánh tạng thì có ngày ngày ngày ngày ngày Nguyệt Thiên in in ra Inda đua ngày dịch nhưng mà bản tiếng Anh thì theo tôi biết là chưa đó, thì các vị vào đọc thêm trong đó nha ừ. hoặc là nếu mà giỏi tiếng Anh nữa đó thì có điều kiện các vị đọc cái quyển gọi là uh, monastic code monastic là là tu viện là đời tu monastic code code code monastic code của ngài Panisarat cái quyển này cái bộ này rất là nên có nếu mà muốn tìm hiểu về giới luật nha Panisarat ngài người Mỹ tên Mỹ ngài là Jeffrey Jeffrey Jeffrey à, thì cái quyển cái bộ này rất là quan trọng này phải có bộ này gọi là monastic code rồi cái bộ này giống cả ngàn trang rồi vậy xong chưa câu hỏi xong chưa ta dạ con tri ân sư à, con cho con xin hỏi ngay đây sư thì dạ. cái màu sư vừa mới nói á, là chỉ cho tỳ kheo à, à, đặc biệt là cái đại vọng ngữ á, sư còn ừ. cái khi mà cho người cư sĩ á, thì không có phạm vào cái đại vọng ngữ nếu mà họ nói họ chứng thánh hay gì sư Dạ, không cư sĩ là coi như thoải mái muốn xưng thì xưng nhưng mà biết tại bị tội giới thì không có phạm họ đâu có giới đâu họ phạm họ đâu có giới nào cấm cái vụ đó đâu họ chỉ phạm giới nói dối thôi nhưng mà đó là là là là à, cái tội thì nặng à cái tội mà mà mà mà mình tranh thủ niềm tín ngưỡng của người niềm kính ngưỡng ngưỡng mộ người khác thì cái tội nó tương đương tương đương với một sư mà mạo nhận nói về nghiệp thì tương đương mà nói về giới thì chỉ công tăng cũng phạm thôi chứ mình cư sĩ thì thì mình mạo nhận như vậy thì nhiều lắm nhiều lắm đó là tới phạm tới cái ngũ giới phạm cái nói dối thôi nhưng mà nên nhớ thế này cái mạo nhận nó có hai trường hợp <coughs> một là mạo nhận bằng mạo nhận bằng thân hay là mạo nhận bằng khẩu mạo nhận bằng khẩu nghĩa là là là bằng cách nói trực tiếp hay gián tiếp gieo cho người ta hướng dẫn sai lệch nhận thức và niềm tin của người ta cho người ta tin rằng mình na chiến thắng thì đó được gọi là à, gọi là mạo nhận bằng khẩu nghiệp còn mạo nhận bằng thân nghiệp là sao thì trong kinh kể có cái vị đó thấy phật tử bị ông có cái cốc hàng cái cốc ông nằm sau cái cái lùm cây ấy mà ông thấy phật tử vào cái, ờ, cái ông bước vô trong phòng cái ông lẻn rửa xài mất tiêu thì phật tử vào gõ cửa hoài ông thấy sư ơi sư hỏi lát sao ông đứng sau lưng ta cái hỏi sư ở đâu sư ừ, hồi nãy cũng thấy sư trong phòng con gõ cửa cái nghe, nghe ông đó là ông nói người xuất gia thì đi đứng tưởng tại lắm con à, vậy đó rồi bữa sau cái họ đi họ thấy ông ở chỗ nào đó mới vừa thấy ông mất tiêu thì họ, đứng họ là ông lại đứng sau lưng nữa không có trời sư làm con giật mình mà sao sư, sư đứng đây con không hay người xuất gia mà con theo con hỏi đó làm chi trời luôn nó tin như sấm mà cái đó mà gặp Việt Nam là chiếc nó đội lên đầu nó thà là ăn cho đã luôn mà cái gì Việt Nam được có cái khoản ngu người xuất sắc rồi ok các bạn hỏi tiếp dạ con xin được đọc câu hỏi kế tiếp dạ à, thưa sư tụng tam tạng bằng Pali mà chưa hiểu rõ được ý nghĩa thì có phải là làm việc thiện thiếu trí không nó như thế này nó có hai trường hợp hoàn toàn mù tịch không biết mình đang đọc cái gì thấy người ta đọc thì đèn đọc theo thì nhiều lắm là chỉ được có cái có cái, cái phước tinh tấn này nhưng mà nó có trường hợp đây mình hoàn toàn mù tịch mình không biết gì cái mình đang đọc nhưng mà mình có nghe ai đó nói cái này là kinh từ bi nè cái kinh ờ, kinh tứ niệm xứ nè mà cái từ bi thì mình cũng hiểu láng mén từ bi là làm sao nè tứ niệm xứ là đại khái mình biết nó làm sao nè tứ diệu đế mình biết đại khái nó làm sao nè 12 duyên khởi là đại khái nó làm sao mình chỉ biết đại khái kiến thức kiến thức nền nó mình có rồi bây giờ mình đọc cái mà mình mù tịt nhưng mà mình biết rằng đại khái mình đang đọc cái đó đó nó giống như là mình đang xách một cái giỏ một cái túi vải đen trong đó có đựng vàng tuy mình không có thấy nhưng mình biết là trong đây có vàng cho nên mình vẫn cầm cái túi đó bằng tất cả sự cẩn trọng ở đây cũng vậy tuy mình đọc cái mình không hiểu nhưng ít ra mình có nghe người ta nói cái cái đang đọc này là nội dung nó là gì thì trường hợp này vẫn tốt hơn trường hợp một trường hợp một là hoàn toàn không biết gì hết người ta rủ đi Độ bèn đi qua tới nơi người ta đưa mình một cuốn rồi cứ cắm đầu mà đọc không biết trong đó nói cái gì vừa đọc gì liếc liếc coi cái ai quay phim để mà mà mà mà mà, mà phê mà tối cuốn phay hay không thì cái đó là, là, là không không thường là quá tệ không đó tệ lắm tụng kinh mà để cho người ta cúng phê rồi để cho người ta đem lên facebook là tệ lắm nha còn trường hợp mà mình không hiểu nhưng mà mình mình, ờ, có nghe nó giới thiệu cái nội dung đại khái của cái mình đang đọc thì vẫn tốt bằng chứng là hầu hết những người tụng kinh Bali đều hầu hết là đâu biết mình tụng cái gì chỉ nó mò ở đó mình đang tụng kinh từ bi biết mình đang tụng kinh tam bảo Đấy, chứ cái số người mà mà đọc kinh Bali mà hiểu từng câu mà biết mình đang đọc cái gì thì tôi e rằng không nhiều lắm đâu dạ rồi dạ. nếu thấy xong thì hỏi tiếp dạ thưa sư con xin đọc tiếp câu hỏi kế tiếp dạ câu hỏi này là uh, của vị uh, tên đồng anh xin cho con hỏi địa chỉ của sư ở thụy sĩ để có cơ hội trực tiếp trực tiếp tư vì mình cũng ở gần đó xin cảm ơn trực tiếp ờ, chắc tư vấn hay biết, gì bởi vì hồi nãy giờ tôi trả lời rất là nặng lời mà tôi do dạ. địa chỉ nghĩa là tự sát cho nên không có dạy gì cho ok cứ hỏi tiếp dạ con coi thù tôi Việt Nam cái gì Việt Nam mà nó thù tôi lắm ờ, okay. các vị biết nước uống bây giờ đó là cái nước không mùi tôi nó không uống là nó bỏ xe đưa cho chân chết à rồi dạ con xin đọc câu rồi, kia rồi nó có người gửi cho tôi mấy chai chai thuốc Fukuda ờ, mà tôi coi kỹ có nắp mà mở ra chưa tôi mới dám uống <laughs> dạ xin câu hỏi coi tiếp là dạ con kính thưa sư con tìm hiểu thông tin về Kalama Center trên website toại khanh.com con đã đọc các bài viết về Kalama trên website và có thắc mắc về chi phí cần chuẩn bị cho các khóa tu học khi về trung tâm Kalama con xin được hỏi điều này để có thể chuẩn bị được một số chi phí cần thiết từ dạ. đây đến đến khi được dạ, sang dạ, Kalama dạ rồi cái đó phải hỏi các hãng bay các vị đi hãng nào các vị đi từ đâu và có trang sức hay không ví dụ như đi từ Việt Nam là Hà Nội Đà Nẵng hay Sài Gòn cái đó tôi đâu có biết tôi biết các vị đi trực tiếp từ Sài Gòn từ Hà Đà Nẵng từ Hà Nội qua tới Manila hay là từ Sài Gòn qua Bangkok từ Bangkok bay về Manila cái đó tôi đâu có biết cái đó phải hãng hãng hỏi hãng máy bay nha cho nên tôi nhắc lại vấn đề mà máy bay thì các vị tìm hiểu chứ không phải là tôi thứ hai à, khoan cái này online online biết này online biết còn thứ hai là chi phí tại anh tại Calama ăn ở không có tốn tiền không tốn tiền chỉ có cái mặt mặt thì quý từ đem gì theo mặt đó đem xà lõn mặt xà lõn đem áo dài mà áo dài ok chứ ở Calama là ăn mặc ở không có tốn tiền điện nước không có tốn tiền mà sướng như khách sạn sướng như khách sạn mà điện nước không tốn tiền chỉ tốn tiền máy bay này có hiểu chưa quan thuốc men bệnh hoạn thì ừ, tự lo calama không có biết ví dụ tự vô đó mà mà rồi calama nói em ung thư kỳ cuối calama chi cho em 50 triệu đó thì cái đó calama không có không? chỉ có trong đó chỉ có tiêu chảy nhức đầu sổ mũi chóng mặt calama có uhm, calama có điểm tâm sáng theo tiêu chuẩn của châu Âu gồm có phô mai bơ sữa tươi bánh mì bún Việt Nam mì gói cháo trắng cơm trưa thì 70 phần trăm lặn chay 30 phần trăm là là nước mắm và tôm khô để cho bớt cái phần sát xanh rồi nhưng mà nói như vậy thôi nhưng mà yên tâm là ăn mặc ở không tốn tiền điện nước miễn phí nhưng mà nhớ được cái sách bằng mũi theo rồi dạ bây giờ mình còn 6 ờ, phút nữa thì không biết sư có cho chúng con thêm một câu không sư dương sức dạ dạ con xin đọc tiếp câu kế tiếp ạ dạ thưa sư người đã thấy lần đầu tiên thân thể này không phải là ta mà chỉ là công cụ giao tiếp xã hội sau đó không thấy lại như vậy nữa thì nên xuất gia tu tiếp hay vẫn làm cư sĩ tiếp tục ạ à? à tùy duyên đạo phật là tùy duyên có nghĩa là nếu mà mình thấy mình ở cư sĩ mà mình vẫn tu tốt hoặc là tốt hơn thì nên là kỵ sĩ nếu mình thấy đời sống xuất gia giúp cho mình tốt hơn thì nên xuất gia tuy nhiên đó là câu trả lời cực kỳ vắn tắt bởi vì muốn xuất gia không phải là chuyện dễ tin tôi đi không phải chuyện dễ là bởi vì nó vô vàng cái chướng ngại thứ nhất là ở đâu thầy bạn là những ai trú xứ là nơi đâu nếu tôi có người chí thân tôi phải nói rõ nếu tôi có là, là người chí thân đó là con ruột của tôi mẹ ruột của tôi chị ruột của tôi mà đi xuất gia thì tôi đề nghị không qua miếng tiền tôi vì tôi đó là suy nghĩ của tôi nhưng mà tôi biết chắc không phải là người Việt nào cũng có điều kiện đó mặc dù cái chi phí để mà tu học ở miếng điện thì nó không có đắt mà nếu không được miếng điện thì tôi đề nghị qua Thái đó là tôi nói nếu mà người chí thân chí ái của tôi đó còn nếu mà, mà, mà như quý vị đông đông thì quý vị sống chết tôi đâu có màng mà nếu mà thiện sự tôi thương thiệt đó, thì tôi đề nghị cái vị đi qua bên miếng điện bởi vì tu là phải học tôi nói thiệt nha muốn nấu nồi canh chua mà không có kiến thức lấy cái gì mà nấu không biết đậu bắp không có biết giá không biết uh, cái me không có biết khóm là lấy cái gì mà nấu chỉ nấu nồi canh chua mà dốt quá rồi lấy cái gì mà nấu Việt Nam không phải là thiếu người dạy nhưng mà cái điều kiện Việt Nam rất là khó những vị có điều kiện dạy thì họ không có điều kiện nuôi mình nó khổ vậy đó là những vị có những điều kiện nuôi chứ chắc họ có điều, kiện phải dạy mình đấy đôi khi miếng điện thì họ có cả hai cho nên là hỏi tôi nên nên siết dài không thì giàu các vị có thấy thân cái vị là của ai của quý vị hay là của tôi cái gì nó quan trọng nhưng mà cái quan trọng nhất đó là xét thấy cái nào xét theo cái duyên cái duyên cái điều kiện mà mình hiện có đấy có cái nào mà tốt có cái nào tốt đừng chê đời sống cư sĩ là, nghe cái câu này cuối khi trước khi tôi chốt câu trả lời là <coughs> làm một cư <coughs> xin lỗi làm một cư sĩ tốt vẫn hay hơn là làm một ông sư xấu nhớ cái đó đừng có ham mà làm thì chùa Dạ, con kính tri ân sư. Dạ, bây giờ dạ. mình còn 3 phút có thể con được, thấy là được, mình được. còn câu nữa, còn câu nữa. Dạ, dạ. dạ vâng. Ừ. À, dạ vâng, thưa, thưa sư trong trường hợp sống trong môi trường thiền viện mà thấy có những người xuất gia nhưng có tình cảm đồng giới với cư sĩ thì sao ạ? À? Vậy là trộm tăng tướng đúng không sư? Uhm, chuyện thứ nhất là mình đã là hành giả thì đừng có nhìn người khác đây là cái bẫy đầu tiên mà quý vị đã mắc phải ừ. tôi là tính là chuyện của tôi nhưng mà chuyện đầu tiên các vị không có lo tu thiền mà cứ lo quán chiếu cái giới đến người khác thì nó bị tu lộn rồi ok chứ hiểu không đó là cái bẫy thứ nhất cái bẫy thứ hai là cái chuyện mà họ xuất gia mà họ phạm đó là có sư phụ có chư tăng nếu cần mình thấy họ kỳ quá họ ờ, ổng nghèo nhún nhúng nhảy kỳ quá thì mình có thể mình gặp riêng vị đó mình nói hoặc là mình nên liên lạc với sư phụ của vị đó hoặc là nên nói thẳng với thiền sư nhưng rồi đó là mình thấy nó quá đó nó quá đó rồi mình trở về mình tu mà cái đại kỵ là vào chùa hoặc vào thiền viện mà cứ để ý người này như thế này người kia như thế kia thì cái chuyện đầu tiên là mình bậy trước nhớ nếu có vị là người trí thành với ai của tôi thì tôi chỉ có một câu kệ người ta mình vào đây là mình tu thiện, mình sống chánh niệm còn người ta có muốn mấy giới tính thì kệ người ta ok ừ. dạ bây giờ cũng đến giờ rất là còn rất, rất là nhiều câu hỏi thưa sư nhưng mà chúng con rất là nhiều rất là nhiều là còn bao nhiêu con dạ chắc cũng còn chín câu nữa đó sư bữa, đầu tiên làm cái dạ. hát đi bữa đầu tiên làm cái hát đi à làm cho hết nhưng mà chỉ bữa đầu tiên thôi nha còn, ờ, còn dạ. mấy bữa dạ bữa bữa khác thì đúng một tiếng thôi bữa đầu tiên làm cho hát thì giao duyên mà không giao duyên dạ Chứ dạ vâng cái giờ lỡ là lỡ chợ lỡ chữ ta nhiều quá thì phải làm cho nó vui chứ dạ vâng <laughs> dạ con xin đảnh lễ sư sư cho con hỏi con thấy mọi người thiền hơi thở rất nhiều con thì thích thiền niệm ân đức phật vậy con cứ thiền niệm ân đức phật có được không ạ dạ đây, con, cho, đây là một con dạ. rất tào lao là bởi vì thứ nhất cái việc cứ biết thiền thấy người ta thiền hơi thở mà thiền hơi thở là thiền quán hay là thiền chỉ và thiền để làm cái gì thành đó các vị không biết không biết thiền chỉ là gì thiền quán là gì và cũng không biết tu chỉ để làm cái gì à, không biết cái đó là gì rồi không biết để làm gì là đó là thấy thấy thấy bậy rồi mà khi không biết cái đó, đó thì các vị mới có câu hỏi này cũng giống như mình đấy tôi, tôi tôi tôi tôi tôi thích ăn ăn ăn ăn me quá mà tại sao tôi thấy ông đi ăn xoài vậy có nên không tôi có nên chỉ ăn xoài không thì cái câu hỏi này nó cũng ngớ ngẩn cỡ đó vậy đó tôi thích ăn chua quá tôi thích ăn me me sống quá đi ăn ổi ngâm cốt dầm giờ thấy ông kia ông ăn xoài chín vì giờ tôi có nên đổi qua tôi có nên đổi qua ăn xoài chín không ít nhất mình phải hiểu tại sao mình ăn chua và tại sao ông kia ổng ăn ông ăn xoài xoài chín ăn đồ ngọt nha chứ còn mình đây là câu hỏi rất là bậy đó là câu hỏi là bây giờ mình có nên đổi qua không thì ờ, chuyện đầu tiên là các vị không biết không cái người hỏi câu này là họ hoàn toàn họ không biết cái ý nghĩa cái mục đích của các cái cái đó các cái đề mục hơi thở và, và niệm phật đúng là tôi phải giải thích thêm mà tôi ghét lắm tôi không thèm nói tôi nói đó là không hiểu mới hỏi như vậy mà bây giờ ngồi giải thích mà niệm phật là gì rồi tu hơi thở là gì là phải 8 năm nó hết câu hỏi đó. cái người này hoàn toàn không biết hết người này tôi khẳng định người này không biết hết và có khả năng người này là con viên cơ cơ đốc nữa ok chú qua câu khác dạ dạ con thấy chú hồng có giơ tay chú hồng có câu hỏi không à dạ thưa có à, dạ thưa sư cho con hỏi theo con hiểu thì sư biểu là nếu mà học Phật thì phải đọc chánh tạng nếu mà đọc chánh tạng không hiểu thì đọc chú giải yeah. Dạ. cái chú giải đó ở đâu tìm với lại chú giải ờ, tìm ở đâu dạ yeah, cái này cái này nó thiệt là bây giờ cái này chú giải ở Việt Nam thì tôi biết chỉ có khoảng chừng uh, trên dưới đó trên dưới thì khoảng uh, ờ, 10 cuốn chú giải tiếng Việt Nam không chú giải kinh điển mà tôi chỉ biết vậy thôi chứ thì trong đó nhiều tác giả nhiều dịch giả thí dụ như các vị vào ở trong cái trang gọi là Phật giáo nguyên thủy đó đặt Việt Nam là chấm á nguyên Phật giáo thị chấm, chấm com hay chấm ọt thì tôi quên rồi nha còn không nữa muốn chắc ăn muốn chắc ăn vào Google đánh cái chữ chú giải kinh tạng chú giải luật tạng thì tự động người ta dắt về cái trang đó tại vì thì tôi tôi chỉ biết như vậy thôi chứ tôi không có đọc cái đó nhưng mà nếu mà các vị đọc được ngoại ngữ thì tuyệt vời đấy còn nếu mà trường hợp tìm sách tiếng việt không có tìm uh, rồi tìm, rồi mua sách ngoại ngữ cũng không có thì đây sau đây là những địa chỉ mà các vị nên đến gõ cửa đó là một là lên gặp ngài thanh ở núi dinh thứ hai là gặp ngài, ngài Bủ Hiền ở chùa Pháp Bảo Mỹ Tho thứ ba là gặp ngài Giác Lộc ở chùa Trúc Lâm Hóc Môn thứ tư là gặp ngài khải minh ở chùa nào tôi không biết tại vì tôi chỉ biết ngài đang ở việt nam mà tại vì ngài ngài ở trú xứ nào thì ngài giờ đổi ngài khải minh biết không khải, khải quên hỏi à, bị đạo hữu này là ở trong nước hay ngoài nước dạ thưa con ở hoa kỳ không? dạ hoa kỳ nãy giờ tôi giới thiệu lộn rồi mấy gì nãy giờ còn việt nam không dạ, hoa vâng. kỳ thì các vị vào ở trong địa chỉ này tôi tôi spell nha bariyati.com dạ. bariyati.com dạ chữ pá bề bề bề dưới pá pá like Peter pá dạ. à, pariyati chữ pá là p a r i y a t t y à, t t a pariyati.com thì vào trong đó là nguyên một tủ trong đó ừ dạ uh nguyên một tủ tủ tam đại mà chú giải không được chứ còn thầy bà thì đều khả nghi tôi nói thẳng thầy bà là khả nghi hết bởi vì mỗi vị một ý là mình chết trong đó bởi vì chánh đạn thì chỉ có một mà chú giả thì cũng chỉ có một còn đôi khi thầy bà nó thì mỗi thầy một ý là mình khùng luôn mà cái này mới đau mà theo đạo mấy chục năm mà theo nhầm ông thầy dõm một cái là mất mấy chục năm mà đi thân người khó được chánh pháp khó gặp thì tôi đề nghị mình phải biết quý cái cái cái cái tri kiến của mình dạ rồi cho qua câu khác dạ cảm ơn sư dạ à, còn một câu cuối hả sư dạ dạ mô phật sư có thể hoan hỷ cho con kiến thức tổng quát về kim cương thừa không ạ à? Oh. ok à, đã đã nói là rắn tắt thì ráng tâm cái lỗ tai mà nghe nha ráng tâm cái lỗ tai mà nghe dạ. à nguyên thủy đó phật còn tại thế giáo pháp chỉ có một thôi chỉ có một thôi đó là nói gọn là ba bảy bộ đề phần mà nói rộng đó là tam tạng gồm tám muôn bốn ngàn pháp môn và chư tăng à, các thế hệ à, truyền thừa nhau học hành và dạy học hành và dạy tức là học à, học đạo hành đạo và hoàng đạo ai có duyên thì thêm cái nữa là chứng đạo còn không nữa thì học đạo hành đạo và hoàng đạo cái nội dung là ba bảy bộ được phần và tám mươi quốc học môn khi Phật viên tịch rồi thì lại nảy sinh ra một cái nhánh thứ hai à, cái nhánh này gọi là Mahayana có nghĩa là nhánh này là chủ trương là, là hội nhập hội nhập ta bà để quản độ chúng sinh tức là sử dụng vô lượng phương tiện có thể tùy duyên à, thoải mái à, rồi họ có thể diễn dịch rất là nhiều cái vấn đề giáo lý đặc biệt là những vấn đề giáo lý mà trong kinh điển nguyên thủy bỏ ngỏ ví dụ như cái tinh thần bồ tát đạo đấy tinh thần bồ tát đạo ở trong kinh điển nguyên thủy không có chỗ nào tôi xin bảo đảm không có chỗ nào và các vị nhớ cái chỗ này khi tôi lên tôi nói chuyện trên internet đó là tôi đang tuy trước mặt tôi có thể chắc vài chục người thôi nhưng mà tôi vẫn luôn luôn cẩn trọng là biết đâu có những bậc gọi là cao đức thạc học nào đó họ tình cờ họ nghe cho nên tôi chịu trách nhiệm điều tôi nói tôi chịu trách nhiệm điều tôi nói có nghĩa rằng là có rất nhiều vấn đề của Phật giáo Nguyên Thủy của kinh điển Nguyên Thủy bị bỏ ngỏ chẳng hạn như vấn đề Bồ Tát đạo trong kinh điển Bali không hề có một dòng nào một dòng với nhà một dòng một dòng nào một hàng nào mà Đức Phật khích lệ đệ tử là nguyện thành Phật cái chân mặc dù ngài có nhắc tới chư Phật quá khứ có nhưng mà tất cả nội dung tu hành từ thinh văn đọc giác đọc giác thì chỉ có ba bảy bộ được Phật tức là tức là thất giác di bát chánh đạo ngũ căn ngũ lực tứ niệm xứ đó ừ. nhưng mà sở dĩ mà có ba hạng đó là bởi vì tùy căn cơ của những người cũng học đại học giống như người ta cũng học trường đó cũng học giáo sư đó cũng học ngành đó mà ra làm tỷ phú có người cũng học cái ngành đó mà ra làm môi giới địa ốc cũng người học làm cái ngành đó mà đi buôn đi bán bảo hiểm có người học cái ngành đó là ra là cái đi làm thuê cho người ta đã nghe không nghe không chứ trên thế giới không có cái trường nào mà nó chuyên đào tạo tỷ phú hết trơn cũng kiến thức đó rồi cái tùy căn cơ mà nó ra nó thành Bill Gates thành Warren Buffett nó thành mấy ông, ờ, mấy ông Google mấy ông Amazon mấy ông Tesla gì đó đó là do cái cái căn cơ của mỗi cá nhân chứ còn không có trường nào mà dạy đặc biệt để ra làm mấy ông nội đấy nhớ không đây đó là Phật giáo hồng thủy nhưng mà khi qua tới Phật giáo phát triển thì các vị mới, mới, mới thấy cái, cái lý tưởng đạo Phật của Phật Phật đạo quá hay mà bị bỏ ngỏ thế là các vị biết phải triển khai dựa vào những cái gọi là những mảnh vụn rời rạc ở trong kinh điển mà nói về Phật đạo ấy triển khai mở rộng đào sâu những cái chi tiết đó để làm nên cái gọi là, là một cái bộ phận gọi là bồ tát đạo đấy và nói rộng lên nữa thì cái Phật giáo đại thừa đó thì ờ, về mặt ờ, ờ, mà, mà, mà giáo lý đó thì đại thừa mình đại, đại thừa gốc đó, là chỉ triển khai cái phần giáo gốc thôi rồi càng về sau khi mà du nhập qua là tàu nhật mông cổ tây tạng việt nam thì là càng lúc đi càng xa không? chứ còn mà cái, cái đại thừa tản độ thì cũng chỉ là triển khai cái nguyên thủy nhưng còn cái kiên ngăn thừa là sao cái kiên ngăn thừa tức là có những cá nhân mà họ chủ trương là đi rốt ráo đi nhanh nếu, nếu đi đi ôm nguyên một cái tâm tạng của nguyên thủy thì nó nó nó, nó, nó, nó nhìn nó, nó nhàm chán quá mà đi theo cái đại thừa thì nó lê thê quá bây giờ muốn có con đường tắt đây con đường tắt thí dụ như họ như chẳng hạn như cái dòng gọi là dòng thiền là, là uh, prasangika ừ, prasangika cái dòng thiền này tập trung trong người là xoáy sâu vào cái giáo lý trung quán cái bộ trung quán của ngài Long Thọ Nagarjuna đó ừ. họ đào sâu vào cái giáo lý duyên khởi à, đào sâu vào giáo lý duyên khởi à, à, đào và đào rồi và có và có những cái vị là họ đào sâu trong kinh tạng đào sâu trong a tỳ đàm để gọi là trong một khoảnh khắc nào đó lìa bỏ à, triệt để ừ, liền bỏ triệt để cái sự bám chấp vào ở trong cái thân tâm thân xác này thân tâm này thì đó gọi là tiếng căn thừa dĩ nhiên tôi nói này thì có nhiều người trong room không đồng ý nhưng mà các vị đọc kỹ cái nội dung cái vajra vajra vajrayana đó, thì đó họ chủ trương là sử dụng thần chú mà người không biết thì cái chữ gì đó chữ nặng lắm chữ là tà kiến và mê tín tại vì do mình không hiểu kia căn thừa chứ cái tinh thần rốt ráo của kia căn thừa nó dĩ nhiên dĩ nhiên đây là một bước đi khá xa và khá bạo khá xa và khá bạo ờ, so với cái truyền thống nguyên thủy không? nhưng mà chúng ta phải để cũng phải nhìn nhận họ có cái điểm xuất sắc của họ có nghĩa là họ chủ trương tu tập triệt để triệt để ờ, triệt để ờ, một cái ờ, một cái góc cạnh giáo lý nào đó tôi ví dụ nha <clears throat> ví dụ như niệm bất tịnh họ có thể mà dùng lưỡi để mà họ chạm vào một cái vết thương họ tu tập từ tâm ấy họ có thể dùng lưỡi họ chạm vào một cái vết thương họ niệm họ tự tu tập bất tịnh họ có thể họ, họ chạm vào cái cái đống mũ máu của người bị bị bệnh hay là một xác chết trợ tu bất tịnh tu triệt để như vậy đó còn khi mà mà mà nói về tu hạnh nhẫn đó là họ tu triệt để đến mức mà giữa trời nắng chang trang giữa chỗ chỗ tiết phủ họ vẫn gọi là tranh người ra nè mà họ tu ừ, họ tu họ chỉ niệm có một chuyện hoặc bên bên Phật giáo Mỹ thì có tam bảo là Phật pháp tăng nhưng bên kia bạn thừa nó có tứ bảo là có, có Phật bảo pháp bảo tăng bảo và sư bảo sư bảo tức là sư phụ của mình ấy. À, học thêm cái bảo nữa và họ chỉ dốc lòng họ tin đúng họ tin một cái bài kinh nào đó một bài kinh nào đó của kinh điển hoặc là một cái lời nhắn nhủ nào đó một cái tâm pháp tâm ấn nào đó của sư phụ là họ cứ sống chết với cái đó họ chỉ cả đời họ chỉ tập trung cái đó và sống chết đó họ là chuyện nhỏ kim cang thừa tinh thần của kim tu như kim cang cái đó là vậy đó chứ còn bên phật giáo nguyên thủy thì rất là mênh mông tùy duyên Ờ, thì ờ, một ngày như vậy thì có bốn đề mục mà con phải nhớ niệm phật niệm chết niệm bất tịnh niệm từ tam như vậy rồi con cứ tư cứ định xứ làm gì biết nấy và việc chùa con vẫn sinh hoạt bình thường rồi con vẫn để nghe pháp học đạo giữ chánh niệm tu từ tâm lễ phật quét tước chấp tác lao dịch ờ, thoải mái nhưng mà đó là nguyên thủy còn một giáo phát truyền thì có thể hội nhập xã hội sống ở xã hội thì nhưng mà riêng về cái Phật giáo kim Đăng thừa đó thì họ rốt ráo lắm tôi nhắc lại nha họ chọn lấy một bài kinh nào đó họ chọn lấy một bộ phận giáo lý nào đó thậm chí một câu nói của sư phụ thậm chí một câu thần chú nào đó được cứ là chuyên tâm vào trong đó một cách rốt ráo trăm phần trăm và tôi nghĩ rằng thì cái thừa nào nó cũng có cái điểm hay của nó không tôi đặc biệt là tôi, tán thán những cái cảnh tích cực của các thừa ừ, đặc biệt tán thán vì mỗi thừa như vậy họ nó có phải có cái lý do hay ho sao đó nó mới xuất hiện và tồn tại không? xuất hiện và tồn tại bởi vì nếu nó không có đủ lý do thì nó không thể xuất hiện hoặc là nó nếu nó thiếu lý do thì nó chỉ xuất hiện nhưng nó không thể tồn tại còn đằng này nó có lý do để nó xuất hiện và có lý do để tồn tại và thậm chí nó còn được quảng bá ừ, được chuyển dương rộng sâu ừ, qua các thế hệ thì tôi nghĩ rằng quý vị phải để tuy nhiên nếu mình thấy mình không có thời giờ thì thôi ha chứ còn mà nếu có thời giờ đó thì nên tìm hiểu vì đâu mà có cái kiên năng thừa cũng hay đó chẳng hạn như là cái tinh thần vô ngã trong nghiên kinh của, của kim canh thừa họ đào sâu rất sâu và tôi thấy đôi lần đôi lần tôi cũng trọn nghĩ có lẽ là ở hẹp á vì ở diện hẹp thì ở thiền viện ở diện rộng thì trong cái lúc hướng dẫn phật tử có lẽ mình cũng tùy căn cơ mình có một vài đối tượng mình cũng nên cho họ tu theo cái kinh căn thừa theo cái hướng này có nghĩa là dạy cho họ một đề mục thôi giả dạ, dụ một đề mục niệm chết một đề mục niệm bất tịnh một đề mục niệm phật niệm thở gì đó niệm từ tâm và kèm với lời nhắn nhủ người còn thì đề mục còn người mất đề mục mới mất đó là kiểu tu của kim cang thừa ok dạ còn một câu hỏi nữa có được không sư tại dạ, một dạ, vị vừa mới chat vào dạ, dạ, dạ. Dạ thưa sư, bạch sư khi chứng đạo thì chỉ trong tích tắc, nhưng sao con thấy có bài viết chia ra là 16 tầng tiền tuệ thì không đúng lắm. Trạng thái tâm lúc thấy ra tuệ diệt một cách nhanh chóng mau lẹ như vậy thì trạng thái lúc đó là bị sốc. Đó, cái, cái, cái, hiểu hiểu rồi. Thứ nhất 16 tuệ đó là chỉ là 10 cái là diễn tả cái quá trình tu tập thôi cái quá diễn tả cái quá trình thôi chứ còn chứng đạo thì cái thời gian mà chứng đạo có học cái người có học ở địa đàm thì cái này tôi giảng rất là dễ còn không học ở địa đàm nó nắm được cái cái giai đoạn mà từ phạm qua thánh là nó chưa tới một một phần ngàn của giây một phần ngàn của giây giai đoạn mà từ phạm qua thánh không có tới nhưng mà sẽ dĩ mà có cái tuệ là sao là các ngài phân tích cho thấy nếu tu tứ niệm xứ mà đúng á không nếu mà tu đúng á và tu đúng mà ở cái người mà mà mà mà mà, mà, mà, mà trí chậm á thì họ mới lần lượt họ trải qua các cái giai đoạn chứ còn hỏi như Bồ Tát Tất Đạt là mình có 16 tuệ ngày sau là Phất là mình có 16 tuệ ngày An An làm gì có 16 tuệ tuệ đây tức là những khía cạnh nghe kỹ nha tôi tuệ khanh chịu trách nhiệm lời tuyên bố này cái gọi là thiền tuệ chỉ là các khía cạnh của cái trí tuệ quán mà thôi ví dụ như hành giả buổi đầu dạ, buổi đầu mới tu tập ờ, còn sơ cơ thì phải quan sát thấy thân tâm của mình nó đang diễn biến ra sao rồi từ từ mới thấy rằng thân tâm này nó là vô ngã vô thường do duyên mà có thì thấy nó là vô ngã vô thường là quan sát thấy nó do duyên mà có thì gọi là cái trí liễu duyên cái trí mà quan sát danh sắc của thân tâm ấy, thì gọi là sammasana nhana rồi thấy nó là là do duyên mà có gọi là phát chi giáp pachiyaparika nè rồi quan sát ngồi chỉ thấy nó diệt nhiều hơn xanh thì gọi là à, gọi là phaya nhà nè sợ đó nó sợ rồi có lúc thấy rõ cả xanh là diệt gọi là ú đó dấp phaya nhà nè rồi có lúc quán chiếu mà thấy kinh cảm thấy rằng chỉ có thở ra mà không có thở vào là chết thấy cái chết nó đang diễn ra trong từng giây là xâm tâm kinh cảm đó được gọi là phaya nhà nè kinh cảm tuệ rồi tới cái a à, đi nấu quá là cái trí mình thấy rằng thân tâm này nó một cái gánh nặng à, rồi nếp bida nha nó là tự nhiên thấy chán không muốn giữ lại cái thanh tâm này nữa thì tất cả những cái này nó đều là những khía cạnh của cái gọi là trí tuệ bốn điểm trí tuệ điểm siết nha chứ nó không phải là một cái hành trình bắt buộc mà một hành giả phải trải qua để chứng thánh mà ơn nhớ dùng cái đó và đã là những khía cạnh thì sao thì nó có thể trong tích tắc thôi ví dụ như một vị mà mà mà mà, mà tóc trí đó, nghe đức phật ngày giảng đó, đức phật ngày chỉ dạy rằng mọi thứ do duyên mà có có rồi phải mất đi thì ngay cái lúc mà nghe được cái đó là vị đó có tất cả những cái này thấy được cả cái thanh tâm này chỉ là danh xác, thanh tâm này do duyên mà có có rồi phải mất đi thanh tâm này lại gánh nặng ngày nào bỏ được nó thì mới là giải thoát thì tất cả những cái đó